sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ trừ anh thức chọn suốt cánh đôi ngược lại càng ca mà thương